Đúng ra ấy, cái video này thì cái background của nó là phải ở Phú Quốc Mình có ý định là sẽ mang năm chai nước hoa đi uh, du lịch ở biển Và mỗi ngày mình sẽ quay một cái video cũng như là giới thiệu các bạn những chai nước hoa cùng với cái phong cách ăn mặc mà mình lựa chọn phù hợp với chai nước hoa đó Nhưng mà nói thật là chất lượng của video nó không được tốt cho lắm ngoài cái việc là mình không mang được cái chân máy đi cũng như là cái việc là gió chứ các thứ mình quay ở những cái địa điểm khác nhau nó rất là ồn nên là mình đã quyết định à không ai ngồi ở nhà sau khi chuyến du lịch về mình sẽ giới thiệu các bạn những cái mùi hương mình mang đi Phú Quốc ờ, bên cạnh đó thì mình sẽ cho một vài cái đoạn hình vào để các bạn có thể dễ dàng hình dung được cái phong cách mà mình lựa chọn và bây giờ hãy cùng nhau xem đó là những cái tên nào nha cái mùi hương đầu tiên là mình lựa chọn mang đi đó chính là MFK Alaro Nôm đây thì uh, em này là một cái mùi hồng Trước đây thì ờ, MLK là cái mùi arrow dành cho nữ Phải là một cái mùi hồng rất là ngon, mình rất là thích Mặc dù là mình là nam nhưng mà mình rất rất thích cái mùi arrow của nữ Và sau đó thì khoảng mấy năm sau thì ờ, nhà nước hoa này ra cái phiên bản cho nam Ban đầu khi mà mình thử cái mùi hương này thì mình không hề thích nhưng mà sau khoảng tầm vài lần đến Ireland và cũng động viên bản thân là thôi xịt đi xịt lại xem cảm nhận thế nào thì ờ, mình đã khá là khoái em nó và mình đã mượn Ireland chai nước hoa này để mang đi du lịch cũng như là chọn được cái phong cách phù hợp với cái mùi hương của Alaro. Cái mùi hương này mình sử dụng ngay trong buổi đầu tiên khi mình di chuyển từ Hà Nội cho đến ờ, Phú Quốc. Thời điểm đó ở Hà Nội rơi vào tầm 15 cho đến 17 độ. Trời thì không mưa cho lắm. Thì bọn mình ờ, có ăn mặc theo một, một cái phong cách đó là một cái chiếc quần âu trắng một cái chiếc áo cũng màu trắng áo phông basic màu trắng thôi và khoác một cái chiếc áo len mỏng kiểu như này ở ngoài à, áo len màu xanh như thế ở ngoài trông khá là kiểu Hàn Quốc đi một đôi lót phơ thì mình nghĩ rằng là nếu như những bạn nam nào ấy đang có một cái xu hướng đó là lựa chọn những cái mùi hương thứ nhất là nó có cái nét thứ nhất là mềm mại thứ hai là nó mang tới một cái sự uh, những người đàn ông kiểu hàn xẻng Hàn Quốc ấy trông nào cũng rất là điển trai và cái cái phong cách ăn mặc nó cũng rất là nhẹ nhàng nó rất là khéo léo về cái ờ, việc là lựa chọn trang phục nó không phải như kiểu châu Âu mà nó kiểu quá là nghiêm túc đúng không ạ cũng phải sơ vi nhưng mà bạn có thể phối với những chiếc quần âu cùng với những chiếc áo phông basic ấy, thì mình đã lựa chọn em này em này phải nói là khi mà mình xịt ấy, ở Hà Nội thì mùi có thể cảm giác là nó chưa được tốt cho lắm vì đơn giản là đây là một cái mùi hồng hồng ở đây là một khi mà mình ngửi ban đầu là một cái bông hồng xanh à bông hồng trắng hoặc là những cái bông hồng xanh vậy Ờ, nó có một cái nét hơi xanh của lá cũng như là một cái mùi hương của cái vai hơi kiểu creamy kiểu kem kem ấy ngửi rất là hay mùi hương rất là sáng và những cái bông hồng ở đây mình cảm giác là rất là dày dặn nhưng mà nó mang tới đúng cái hình ảnh những người nông kiểu rất là nhẹ nhàng tinh tế kiểu nhỏ nhẹ đúng nhiều như cái anh uh, ờ, xoáy ca ở cái phim Hàn Quốc trông rất là ít nói nhưng mà bạn cũng rất là uh, gọi là tình cảm ấy đấy như thế và sau khi mình di chuyển ở phú quốc ấy thì cái mùi hương này nó tỏa khá là tốt tại vì trong ấy nhiệt độ khá là nóng nhưng mà nó vẫn không bị ngốt và mình có nói chuyện với ờ, một vài người thì người ta bảo là uầy cái mùi này rất là đặc biệt ờ, người ta khá thích cái mùi này tại vì cái độ tỏa hương của mùi này cũng rất là ổn nhá mình ngồi trên máy bay nghĩa là cái gian ghế của mình ấy thì những người xung quanh cũng có thể ngửi thấy không nhất thiết là phải Ờ, cách hai hai ba hàng nhưng mà tầm ngồi sát như người yêu mình thì lúc nào cũng ngửi thấy là và khi mà đến phú quốc mình cởi áo ra mùi rất là rõ lúc ấy nó rơi vào khoảng tầm uh, ờ, 5 tiếng sau khi xịt rồi phải nói là mùi hương này bám tỏa tốt là ờ, nếu như bạn nào tìm mỗi mình một cái mùi hồng dành cho những anh chàng tinh tế khéo léo cũng là theo cái gu Hàn Quốc mà có thể xịt được cả mùa hè lẫn mùa đông mùi nó rất là kiểu nhẹ nhàng thôi thì có thể thử qua Alaro Nôm của MFK nha mình rất thích con này đang hệ Ireland là nếu như có gốc thì mình sẽ lấy khi mà đến bắt đầu đến Phú Quốc ấy thì việc đầu tiên của mình đó chính là cởi của áo tại vì cái áo khoác của len của mình nó khá là dày thế nên là mình phải khi mà đến Phú Quốc nhiệt độ tầm ba mấy độ phát mình cởi áo luôn và lúc đấy thì mình theo một cái style rất là đơn giản đó là quần âu cùng với một chiếc áo phông basic màu trắng sơ vin À, trông tại vì người mình cũng to ấy nên là mặc cái kiểu áo len kia trông người nó hơi bị lùn nhưng mà khi mình cởi ra thì cả kiểu đồng bộ kiểu tu gông uh, cái tông màu sáng ấy thì uh, mình đã lựa chọn cho một chai nước hoa mình có thể xịt ờ, khi mà mình di chuyển nhiều ở ngoài trời trong thời tiết khá là nắng ở Phú Quốc nhưng mà được cái là Phú Quốc thì không bị kiểu nắng theo kiểu toát mồ hôi mà lúc nào cũng có gió tại vì nó gần biển mà thì uh, mình đã lựa chọn Dunhill Icon đây đây là phiên bản EDP nha và mình đã lựa chọn cái mùi hương này để sử dụng khi mà mình di chuyển từ khách sạn cho đến ờ, những cái nơi mà mình du lịch ăn uống thì ờ, bọn mình lúc đầu là định thuê ô tô nhưng mà sau thì bọn mình bảo là thôi tại vì thuê ô tô nó khá đắt và bắt buộc phải thuê hai ngày thì mới được giữ xe cả đêm nên là bọn mình đã quyết định là thôi đi xe máy thế là cái việc đi xe máy thì các bạn biết rằng là ngoài việc bôi cái chống nắng ra thì cái việc à, lựa chọn cái mùi hương làm sao để dễ chịu thì nó cũng rất là khó nên là mình đã lựa chọn em này đây là một cái mùi hương mà nó khá là giống với Terre de MS một chai nước hoa rất là cổ điển cũng như là rất là nổi tiếng của nhà Tre dành cho nam nhưng mà ở đây thì nó có một cái điều rất đơn giản là nó không có tiêu khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái tông mùi nó hơi kiểu xanh đắng cùng với cái vị ngọt của cam quýt đó và cái vị ngọt cam quýt nó rất là, rất là dễ cái nét xanh đắng ở đây thì cảm giác là như kiểu là các bạn chiết xuất từ những loại tinh dầu vậy tinh dầu lá cam các thứ và em này ấy, khi mà dry down nó ra một cái nét hương đó là cái nét khô và hăng của cỏ hương bài nó kết hợp cùng với Betis Cohen lúc đầu mình nói mà cái nét ngọt của ca mình nó rất là giống với Mac chỉ là nó bớt tiêu thôi và cái, vì cái lý do đấy thì mình đã lựa chọn em này để xịt gần như là ngặt tất cả buổi mà mình di chuyển nên là mình đi ngoài trời chụp ảnh những thứ thì mình đã mang tới em này và đây là một cái mùi hương mình cảm thấy rằng là ôi nó toát lên được một cái khí chất vùng biển ấy tại sao mình lại nói như vậy tại vì khi mà nghĩ đến biển thì mình sẽ nghĩ đến tới những anh chàng mà kiểu mà cởi trần này xong rồi mặc những chiếc quần đùi ngắn ngắn một tí da kiểu dám nóng, xong rồi kiểu vừa mới bước ở dưới biển lên xong rồi nằm phơi nắng ấy thì cái cảm giác khi mà ngửi cái da của những người như vậy thì có nó có một cái cảm giác rất là kiểu biển cả nó rất là kiểu thoải mái và dễ chịu ấy thì khi mà mình xịt em này mình có đúng cái cảm giác vậy nhưng mà ban đầu thì có thể là không nhá nhưng mà sau dry down lên vetiver mình có cảm giác đúng cái hình ảnh như vậy và mình cảm giác là nếu như mà mình đi biển là mình ngồi tắm nắng mà mình xịt nước hoa hay là ừ, các bạn kiểu đi du lịch ở những cái vùng biển mà các bạn xịt cái mưa ngày nó sẽ rất là phù hợp có thể là những cái chai như kiểu aqua hay là những cái chai có nốt hương kiểu aquatic rồi blue các thứ nó không ngon bằng em này mình cảm thấy là mang đuôi icon này đi mình thấy rất là phù hợp ở đây là chai nước hoa mình gần như là xịt rất là nhiều khi mà mình đi ra ngoài độ bám tỏa của em nó thì cũng khá là khiêm tốn thôi nó lưu ở trên da mình tầm 6 tiếng đến 7 tiếng nhưng tại vì mình mình di chuyển ngoài trời khá là nhiều nên là cái độ tỏa cũng như là độ lưu nó kẹp với một tí em này tỏa tầm nửa cánh tay thôi nhưng mà cái độ lưu khi mà di chuyển ngoài trời nhiều nó chỉ tầm 5 đến 6 tiếng thôi em này xài Sài Gòn rất là ổn nhá trước đây cái video Sài Gòn mình định cho vào nhưng mà lại thôi nhưng mà đây là mùi hương kiểu cảm giác sinh ra dành cho Sài Gòn vậy mùi hương số 3 mà mình muốn giới thiệu tới mà mình cũng nói trong rất là nhiều buổi livestream đó là nếu như mình được đi du lịch thì mình sẽ mang cho em nó đó chính là Syrup Mephisto đây Trời ơi, nhìn cái màu xanh thôi mà đã thấy rằng rất là phù hợp với biển Em này thì mình không xịt để đi ờ, lại thường xuyên Mà mình lại có cái xu hướng là xịt ờ, ngồi ở những cái bể bơi Ờ, các bạn biết rằng là ở trong những cái khách sạn 5 sao như kiểu mua quen Pick biết thứ thì ờ, nó có một cái bể bơi và có một cái quầy kiểu giữa bể bơi đấy để các bạn có thể ngồi đấy các bạn ngồi chơi hay là các bạn ngồi đợi người nhà xong rồi các bạn nghe từ tiếng sóng biển một cảm giác những những cái tiếng mà người ta kiểu nghịch nước người ta bơi ấy, thì cái mùi hương này rất là phù hợp em này thì mình nói với các bạn rằng là các bạn có thể sử dụng nếu như các bạn mặc những chiếc polo để đi đánh golf thì ở những cái khu như vậy nó cũng có những cái hoạt động như thế thì các bạn có thể xịt em mày này em mày thì mình nghĩ là ngoài cái việc mặc áo polo ra các bạn có thể mặc những cái chiếc sơ mi như mình mặc ở trong video đó là những chiếc sơ mi hoa xong rồi có cổ các bạn ngồi ngồi chiêu ở những cái quầy bar ở giữa bể bơi hay là các bạn ngồi chiêu ở những cái uh, quán cà phê nó có view siêu rộng ôi mùi hương này rất là phù hợp em này thì ngoài là cái nét cam chanh cùng với nét kiểu ngậy ngậy và cái mùi thơm đặc trưng của lavender mình đã có review rất là nhiều rồi và cũng có một cái mùi clone của mùi này các bạn có thể tham khảo thì cái việc mà các bạn mang cái mùi hương này đi nếu như các bạn thích có một cái sự phóng khoáng có một cái sự kiểu thả mình vào thiên nhiên và mang tới một cái gì đấy kiểu không bị gò bó quá thì đây là một cái mùi hương mà các bạn nên mang đi du lịch mình nghĩ là rất là phù hợp nếu như các bạn kiểu lúc nào cũng rất là bảnh bao kể cả dù có đi xuống bể bơi hay là đi uh, ra để tắm nắng hay là đi ăn đi nhẹ nhàng thì đây là cái mùi hương như vậy nó sẽ không kiểu ờ, gọi là bình dân dân dã như em này mà em này thì kiểu ờ, anh đi ô tô anh người có tiền xong rồi kiểu kéo kính xong rồi đi sát bờ biển xịt cái mùi hương này nghĩ thôi thích kiểu mỗi tội không có ô tô đi thôi cái điểm duy nhất của em này đó là về cái độ bán tỏa nó hơi kém nó rơi tầm chắc là tầm 5 đến 6 tiếng vì thế thì cái việc mà các bạn sử dụng ngoài biển nó cũng nắng nóng nữa nên là nó sẽ giảm cái độ lưu hương xuống nó chỉ tầm 3 tiếng đến 4 tiếng thôi nhưng mà đã có tiền mua chai nước hoa rồi không quan trọng lắm cứ mang đi xịt liên tục mà mình còn mang hẳn một cái túi đi để mình để mấy chai nước hoa mình muốn xịt trong ngày hôm đó vào và mình xịt dặm lại em này thì cũng có một cái ảnh rất là đẹp khi mà mình chụp một quán cà phê view siêu đỉnh ở Phú Quốc không biết các bạn như thế nào nhưng mà mình có xem vài người nổi tiếng làm vlog đi du lịch này kiểu gia đình đi với nhau hay là kiểu người yêu đi với nhau thì mình cũng như vậy mình cũng chọn vào một cái buổi tối để và mình với người yêu mình có thể đến một cái nhà hàng nó sang trọng hơn một tí không phải ăn những cái quán kiểu uh, local nữa mà mình đến những cái nhà hàng nó sang chảnh một tí để có thể ăn cũng như là kỷ niệm cái khoảng thời gian đi du lịch của chúng mình thời gian yêu nhau của chúng mình thì mình đã chọn một cái mùi hương đó chính là Killian Lovest mình chả biết là có đọc đúng hay không nhưng mà mình sẽ mình sẽ để tên ở phía dưới tại vì nó thật là tiếng Anh đã ngu rồi tiếng Pháp còn ngu hơn Em này thì mình lựa chọn là tại vì nó có nốt hương rượu và chúng mình mình với người yêu mình ấy thì có gặp nhau ở một quán rượu và cái mùi hương này là một cái mùi hương giống với mùi của rượu absin Đây các bạn nhìn nhìn xui thôi Tại vì nếu mà cái xui nó đầy các bạn nhìn thấy cái xui nó màu xanh Cái màu xanh thì rượu absin người ta hay gọi là cái tên là, là cô tiên xanh Và cái mùi hương của rượu absin ấy Thì nó được tái hiện trong chai nước hoa của nhà Killen này rất là giống phải nói rằng là Killian làm gần như về rượu thì hiện tại mình thấy là, gần như là đỉnh cao không nhà nào làm rượu bằng Killian cả Killian thì làm rất là nhiều rượu nhưng mà mình chọn rượu absin là tại vì ờ, nhờ có người yêu mình mà mình biết tới rượu absin trước đây thì mình toàn uống kiểu ờ, gin rồi uh, uống như kiểu vodka xong rồi rum nhưng mà khi mà mình biết tới em này mình cả người yêu mình đã kiểu ngồi uống kiểu vài shot absin với nhau ấy, thì cái mùi hương này nó rất rất rất giống và đó là lý do mình chọn em này và khi mà mình xịt cái mùi hương này thì người yêu mình cũng bảo là ui sao nó giống mùi rượu absin đấy nếu như các bạn chưa biết là rượu absin ấy thì nó được chiết xuất từ cây ngải đắng và những cái thành phần khác như kiểu uh, hồi các thứ thì uh, khi mà xịt ra các bạn sẽ nhận thấy chả cần phải xì đâu các bạn ngửi như này đâu các bạn nhận thấy cái mùi có thể nhiều người sẽ nói là nó giống mùi rượu thuốc nhưng mà các bạn thấy là mùi thảo mộc được chiết xuất kiểu ờ, những cái cây mà các bạn chiết ra các bạn làm những cái biện pháp mà để nó chảy ra được ờ, những cái nước chiết xuất đấy cái thứ hai đó chính là cái nét cay cái nét cay này nó rất quen thuộc khi mà nếu như bạn nào đã uống rượu absin rồi các bạn thấy là khi mà uống absin thì các bạn sẽ tê hết cả cái phần lưỡi này cũng như là phần vành môi tọa ám là những chỗ nào tiếp xúc với rượu absin thì gần chỗ ấy nó rất là tê thì em này đúng vậy khi mà mình ngửi ngắm mình cảm thấy tê hết cả cái mũi phải nói là cái cái trải nghiệm khi mà mình dùng con lầu vẹt của nhà Killian này với việc là mình uống rượu absin nó không khác gì nhau cả em này thì dry down nó có hồi nó có một cái nét ngọt rất đặc trưng thì trong này mình thấy là có hồi nhưng mà nó cũng làm liên tưởng đến cái cái việc là cái ờ, phong tục uống rượu ở một vài nước châu Âu uống absin ấy đó là người ta ngoài việc tránh cái việc absin nó quá là nặng thì người ta cho một chút kiểu à, caramel vào cháy và chảy vào để cho tạo cái vị ngọt cũng như là hãm lại cái độ nồng của cồn ở trong absin thì em này cũng có vậy dry down rất là ngon và nếu như bạn nào thích rượu thì chắc chắn phải thử qua em này mùi hương này thì mình nghĩ là nó không quá là giới hạn về à, cái phong cách cụ thể như thế nào cả chỉ cần là về cái thời điểm cũng như là về con người kiểu đồng nhất với nhau cùng thích một cái mùi hương rượu thì chắc chắn là mùi hương này sẽ để lại ấn tượng rất là đặc biệt em này thì um, độ bám tỏa thì mang tiếng là một cái mùi rượu uh, nồng ấm nhưng mà với mình thì nó chỉ lưu ở tầm 7 đến 8 tiếng thôi và độ tỏa hương của nó thì tầm hơn nửa cánh tay một tí đó nhưng mà cũng khá đắt nhưng mà em này thì các bạn thấy rằng là của mình thì còn ít thôi nhưng mà sau này mình sẽ đi mua chiết rồi mình đổ vào chai này rất là tiện đây các bạn thể mở ra nhà mà đó lịch trình của mình thì sau khi đi nghỉ dưỡng ở phú quốc xong thì bọn mình sẽ di chuyển về sài gòn để có những cái job cũng như là bọn mình ờ, muốn về Sài Gòn để gọi là chơi vui hơn tại vì thực ra ở Phú Quốc cũng là kiểu nghỉ dưỡng thôi thì cái mùi hương mà mình lựa chọn để bay từ Phú Quốc về Sài Gòn đó chính là Bacuraban Invictus Aqua Nói thật là đây là một cái mùi hương có thể là nó không được tốt nhất ở trong những cái mùi hương mình mang đi nhưng mà em này thì gọi là đáp ứng đúng một cái vai gọi là mang cái không khí từ biển về thành phố khi mà các bạn xịt cái mùi hương này các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi rất là đặc trưng đó là cái nét hơi mặn mặn cùng với cái mùi rất đặc trưng tươi sáng của cam chanh uh, một chút kiểu hơi kiểu ruin xanh xanh nữa uh, sau đó thì sẽ là cái nốt ngọt ngọt đây thì cảm giác hơi kiểu dính dính nhẹ một tí thì với mùi hương này nói thật với các bạn đây là review nhưng mà mình nói rằng là cái mùi hương này nó không quá đặc biệt mình chỉ kiểu mang tới một cái vai hơi kiểu mặn mặn thì mình cố gắng là kiểu làm sao để nó phù hợp với cái chuyến đi nghĩa là mình sẽ mang cái không khí từ Phú Quốc về từ vùng biển về em này thì có một điều là khi mình xịt từ Phú Quốc thì nó khá là ổn tại vì cái thời tiết ở Phú Quốc mặc dù cái nhiệt độ nó không cao hơn so với ờ, ở Sài Gòn nhưng mà khi mà về Sài Gòn thì mùi hương này nó hơi khó chịu với mình một tí tại vì uh, thứ nhất là mùi này khi mà dry down nó khá là ngọt nó có ngọt của Amber Kiss, Amber San rồi cùng một chút hơi kiểu nhựa một tí ban đầu thì nếu như mà xịt cái mùi hương này từ Sài Gòn đi ấy, thì có thể à, nó sẽ ngon hơn nhưng mà em này thì à, đó lại là với một cái style một cái phong cách kiểu áo à, phông basic đi với những cái chiếc quần đùi hay là kể cả đi với những cái chiếc quần jogger cái thứ thì các bạn có thể xịt em này đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá là nó không quá là đặc biệt nó cũng không quá là hay ho mà chỉ đơn giản là một cái mùi hương mang tới một cái hình ảnh thứ nhất là cái nét mặn cái thứ hai là mang tới hình ảnh rất là trẻ trung và nó có một cái gì ấy kiểu mạnh mẽ khỏe khoắn thế thôi còn ờ, như các bạn biết rằng là Paco Rabanne Invictus ấy, thì nó đã ra đời rất là lâu rồi mùi hương thì nó cũng không có sự cải thiện quá là nhiều so với những cái phiên bản trước đây em này thì ra mắt năm 2018 nhưng mà nếu như bạn cần một cái mùi gọi là ai ngửi cũng thích ai ngửi cũng dễ chịu như kiểu Blue được Chanel ấy nhưng mà các bạn không không nhiều tiền thì các bạn có thể mua Paco Rabanne Investor Aqua à, này một cái mùi hương mình đánh giá là chắc là nó sẽ sử dụng tốt vào những cái thời điểm như kiểu là từ 32, 33 độ đổ về và thời tiết nó không phải kiểu nắng oi bức chảy mồ hôi vã mồ hôi như ở Hà Nội với Sài Gòn mà mùi hương này đúng ra là có thể sử dụng được ở trong Phú Quốc rất là ổn độ bán tỏa rất là tốt nhá lưu ở trên da mình cũng tầm 7-8 tiếng ấy còn cái độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay À, nếu như bạn nào kiểu thích những cái mùi quốc dân như Versace Europe này rồi uh, Versace Pohom hay là những cái phân khúc như là mà Bulgari Aqua mà các bạn có kiểu ghét cái nốt aquatic quá thì các bạn vẫn có thể thử em này giò giữa thứ thì thử em này mình nghĩ là các bạn cũng sẽ thích thôi và đó là những cái mùi hương mà mình mang theo đi Phú Quốc trong cái đợt du lịch vừa rồi có thật là cũng rất là đáng tiếc vì không thể quay được những cái đoạn nhiều nhiều background hơn để các bạn có thể xem đổi gió tại vì suốt ngày cái góc này nhìn chán